Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sợ bị so sánh về thể chế, báo chí Việt Nam kính tiếng vụ ông Trump bị truy tố. Ngày 1 tháng 4, trên trang Tiếng Dân có bài Tại sao báo chí Việt Nam kính tiếng vụ ông Trump bị truy tố của tác giả Phát Hammer Nguyễn. Bài viết cho biết chiều ngày 30 tháng 3, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức bị một tòa án ở New York phát lệnh truy tố sau khi đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu tán thành. Như vậy, ông Trump sẽ xuất hiện trước tòa án New York, dự trù là vào ngày 4 tháng 4 để làm thủ tục của một kẻ bị cơ quan pháp luật truy tố. Ông Trump bị truy tố vì tội dùng tiền để bịt miệng một cô đào phim khiêu dâm và món tiền này được đưa vào một chi phí pháp lý một cách bất hợp pháp. Hình ảnh bài trên trang tiến dần Theo tác giả, đây là một tin lớn chiếm trang đầu của các nhật báo phương Tây và có thể ngự trị ở vị trí trang nhất ấy trong thời gian dài tới đây. Thế nhưng các tờ báo hàng đầu của hai nhà nước Cộng sản là Việt Nam và Trung Quốc lại im ắng. Các tờ báo lớn của Việt Nam như Tuổi Trẻ, Vietnamnet, VN Express có đăng tin này, nhưng chỉ là một mục rất nhỏ trong cột tin thế giới. Tác giả đặt câu hỏi tại sao cơ quan tuyên giáo của hai quốc gia cộng sản này, tức là cơ quan chỉ huy tối cao của báo chí quốc gia, vốn hay đưa những tin mô tả mặt trái của xã hội phương Tây, chẳng hạn như bạo lực chết người, bất bình đẳng xã hội, người vô gia cư, phân biệt chủng tộc, kinh tế suy thoái, lại im lặng đối với tin này. Và tác giả cho rằng sự im lặng này là nỗi sợ hãi một nguyên tắc nền tảng của xã hội dân chủ phương Tây, đó là không ai có thể đứng trên pháp luật. Đây là nguyên tắc được cơ cấu tam quyền phân lập, tạo môi trường để thực hiện và ba nhánh quyền lực của nhà nước độc lập với nhau. Vì vậy, việc điều tra ông Trump đã được tiến hành ngay cả khi ông đang cầm quyền, mà ông không thể ra lệnh cho các vị công tố ngừng lại. Để so sánh, tác giả đặt câu hỏi ai có thể điều tra hai ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình khi hai ông này đang cầm quyền. Hình ảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa bị tòa án Mỹ truy tố. Do đó, tác giả diễn giải nếu báo chí Việt Nam và Trung Quốc được tự do đưa lên trang nhất tin ông Trump bị truy tố, thì độc giả Trung Quốc và Việt Nam chắc chắn sẽ có sự so sánh. Từ sự so sánh đó, họ sẽ đặt câu hỏi về tính chính danh của các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản đang cai trị họ. Thế nên, theo tác giả, cơ quan tuyên giáo hai đảng cứ lờ đi, xem như chuyện ông Trump bị truy tố, thậm chí nếu có bị còng tay đi nữa là chuyện không quan trọng tác giả nhắc lại vụ bê bối tình dục của Tổng thống Bill Clinton vào năm 1988. Khi ấy, báo chí Việt Nam lập tức hô hởi, phấn khởi đưa tin. Nhưng sự phản hồi của độc giả Việt Nam lúc đó lại không đi theo hướng mà đảng mong muốn, đó là cho rằng xã hội Mỹ là xấu. Ngược lại, phản hồi của độc giả lại theo hướng không ai có thể đứng trên pháp luật và người Mỹ đang dạy thế giới thế nào là bình đẳng trước pháp luật. Ngay lập tức, các tờ báo Việt Nam giảm liều lượng, thậm chí còn đưa những bài chỉ trích nước Mỹ đối xử với lãnh tụ của mình một cách không tôn trọng, một cách vô ơn. Tác giả nhắc lại thêm câu chuyện của luật sư Nguyễn Mạnh Tường và ông Phạm Văn Đồng. Ông Tường là một luật sư thời Pháp thuộc theo Việt Minh kháng chiến chống Pháp. Ông Đồng là thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam Cộng sản khi ông Tường kêu gọi chính phủ của ông Đồng tiến hành soạn thảo các bộ luật để cai trị đất nước theo pháp luật thì ông Đồng trả lời là pháp luật sẽ trói tay trói chân nhà cầm quyền. Tác giả nhận xét, não trạng này thể hiện vị thế ngồi trên pháp luật của ba ông chấp bu hiện nay tại ba nước là Việt Nam, Trung Quốc và Nga, là ông Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình và Vladimir Putin. Cả ba ông này đều sửa lại luật để tự mình tiếp tục cầm quyền. Với não trạng đó, các lãnh tụ cao cấp của các đảng Cộng sản thường hay bị xử lý nội bộ chứ không công khai. Những vụ xử án các lãnh đạo cao cấp thường khó mang tính thuyết phục mà mang nhiều màu sắc là đấu tố nội bộ hơn là thực thi công lý. Cuối cùng tác giả đặt câu hỏi liệu tuyên giáo Việt Nam có triệt tiêu hoàn toàn sự so sánh của độc giả về hệ thống pháp luật của Mỹ và của Cộng sản. Trên một số tờ báo Việt Nam, dù vụ ông Trump được đưa ra một cách rón rén, nó vẫn là tin được độc giả tìm đọc nhiều nhất.